ra là nô về đây là nô được, ờ, về đây được uh, sang năm thứ ba rồi đấy về đây là coi như là về đây sang năm thứ ba này về từ tháng uh, về từ uh, coi như là từ tháng 11 2019 bây giờ là 2022 cũng là đầu năm thì nhưng coi như là bước sang năm thứ ba nè thâm niên phết dễ nè ngồi dậy anh xem ra nào ngồi dậy sao nô cao ở đâu nào đang ôm dám chạy à? ngồi xuống cứ đứng im cho anh ôm tí đứng yên đứng yên anh ôm tí nữa ngồi hẳn dậy thế là ngồi thẳng cái chân dậy xem thẳng cái chân dậy xem ngồi cứ nửa vời rồi nô thì được cái ờ, nô là được cái điểm mạnh của nô là cái mặt uh, nói là cũng đẹp mặt kiểu này đẹp nhìn nó đẹp và cái trong cái nhân giống ấy thì là cái ờ, cái di chuyển của cái mặt tức là di truyền ở cái nét mặt của nô là rất mạnh ờ. cộng là cái di truyền về màu mảng tức là các cái mảng màu này là di truyền là đời con cũng rất là tốt con mảng màu là đều là rất là đậm à, nhìn nó cháy à. mảng màu, mảng màu nó cháy màu nó cháy màu và nét của nó nhìn nét của nó nó sắc nó, nó sắc nét chứ nó không có cảm giác không có cảm giác bị nhòe và nhìn nó hài hòa ừ. còn thực ra với nô nhá với cái mặt của nô nô quay mặt vào máy quay để để để anh nói chuyện tí nào với mặt của nô này ở trong roller ấy với mặt của nô này là mặt như thế này là cái mõm là bị hơi bị ngắn quá cái mõm nó hơi bị ngắn quá so với cái đầu Ờ, nếu mà theo ờ, gọi là tối ưu nhất mà nói cái mõm của nô nó dài hơn một tí nữa mọi người thì mọi người thích còn chó nó mõm nó ngắn chùm càng ngắn thì mọi người là thấy là như thế là như kiểu là càng ngắn nó càng khủng nhưng mà nó ngắn quá ấy, thì nó sẽ phát sinh những cái về cái vấn đề về sức khỏe về hô hấp và cái đấy là nó bị lệch ngắn quá thì nó cũng bị lệch khỏi cái chuẩn của con chó như nô này là cũng là bị ngắn quá này nhưng vẫn ở trong cái phạm vi chấp nhận được nếu ngắn hơn nữa thì là bỏ ngắn hơn nữa thì là là là là tức là đấy nó là cái lỗi nếu mà ngắn hơn nữa nó gọi là lỗi, là lỗi loại bỏ luôn rồi nó lệch ra khỏi giống rồi đời ờ, đời con của nô thì ờ, nó đỡ ngắn hơn là tốt nó ra là gọi là ra ở mức vừa nô ngắn quá nhưng mà mấy con đực con của lô ấy thì cũng có những con là nó cũng ngắn như thế này là nó bị ngắn quá tức là ở một cái mức độ như nô này thì là là vẫn là ở mức độ là trong cái chuẩn trong cái chấp nhận được của cái giống này thì nếu mà ngắn hơn nữa thì là thua rồi đấy ngắn hơn nữa thì nếu mà thích ngắn hẳn thì uh, nuôi cúc thôi nôi kệ cháu đi ra dạ đây kẽ đấy liên quan gì đâu quay mặt lại đã quay video lâu rồi lâu lắm rồi mới cho lô được cái video lô này cứ lượn qua lượn lại làm gì đấy nhìn về đằng kia nhìn về máy quay đi máy quay ở chỗ nào đấy. Ừ. máy quay ở chỗ nào mà lô cứ quay về đây không nhìn đằng kia cơ đằng kia đúng rồi úi giời điệp dài quá đẹp dài luôn công nhận luôn đấy. Sơ Nhìn kìa, nhìn có nhìn thấy cái hình bé tí của cái máy bay không Sơ, đẹp dài quá Quá này điệp dài luôn nha à, ờ, Đến uh, loạt sau Loạt tới này thì lại uh, lô này sẽ có một cái loạt uh, ghép đôi Bởi vì là ghép đôi con đực với con cái thì không có ghép liên tục được Nó phải có xen kẽ thì nó mới tốt cái đàn chó con nó mới khỏe giời dài thôi rồi thanh niên thích nịnh nhé nó đi thế này luôn nha đợt tới này là nô có thêm hai đứa em nữa và hai đứa em nữa ờ, đang thì trong cái quá trình chuẩn bị à, để bay con à, nhập mua từ cũng lâu lâu rồi nhưng mà ờ, nó phát sinh này kia thì ra là nó không có chuyển được về trước đây chuyển về đợt này mới có đứng thế, đứng thế để anh xoa lưng uh, ờ, xoa đừng nằm thì lại nằm ra mình đâu được ra thôi thế đi ra đi vệ sinh đi à, video quay dài lắm rồi chuyện trò dài lắm rồi đi ra vệ sinh đi rồi vào đi đã vệ sinh chưa đã đi vệ sinh chưa đi vệ sinh chưa mà vừa mới thấy lượn ra vừa có một tí thôi chắc gì đã vệ sinh đó, đã mà đã phi vào đây ừ. chờ mấy hôm nữa nhá chờ mấy hôm nữa rồi ờ, rồi rồi rồi anh ờ, làm lại cái chuồng rồi mỗi đứa một ô cho chơi thoải mái chứ không phải là theo kiểu là thả theo giờ nữa mà thả cả ngày luôn thì đã mỗi con một lãnh địa rồi thì thả chơi cả ngày lông này phải cái nó còn răng ra đầy bụi này nhưng mà ba đẹp dài cứ bảo đẹp dài này nằm ra đổi gãi cứ quá đẹp dài này, nằm ra đồi thôi coi như mình đã già la la la la la la la la la la la la la la la ngồi dậy đánh ôm cái nào ngồi lên ôm cái ôi nhiều nồ quá nồ to quá ôm cạn tay này ôm mà không đủ vòng tay này vòng tay không đủ để ôm nô vì nô quá à, tay với này chỉ đến được đến ngực cái này vai để trên lưng như này nói chung là như này cũng ôm được ôm chéo như này ừ. đi anh đợi ngô một tí tôi đứng im cho anh ngô một tí đứng yên đứng yên anh ngô một tí nữa lâu quá không được ôm nô lâu quá thì không được ôm nhau ôm thêm tí nữa xuống yên để anh ôm gà nó đang chơi ở trong cái lãnh địa của nó bên đấy là bên uh, sân của nó nó đã có quay rồi mà định dọa nó cái gì nó có phi sang chỗ của nô đâu mà nô định dọa nó bên đấy là bên của con gà con riêng của mình ở bên rồi Thế ra anh lấy đồ chơi cho nô nhé ok thôi được rồi cầm vào trong chuồng chơi đi cầm vào trong chuồng ông ấy ra ông ấy nhìn thấy quả bóng là ông ấy ra ông ấy phải nhặt bằng được mê bóng nào không giấu ờ, nằm ở đấy chơi đi nằm ở chỗ nào sạch sẽ mà chơi cứ đứng im cho anh ôm thì đứng yên đứng yên anh ôm tí nữa lâu quá không được ôm nô no.